bèn trở về sau quá thí trên đường đi về vị tỳ kheo ấy gặp đám cháy rừng nên đi lên ngọn đồi trập để tránh lửa ngồi đó vị ấy nhìn ngọn lửa cháy lan thiêu rụi cây cỏ nhỏ lớn khi lửa đi qua vị tỳ kheo ấy ngẫm nghĩ nếu ngang ngấm được lửa tuệ quán ắt sẽ thiêu hủy mọi triền vượt ngay khi ấy, Đức Phật ở tại Chetavana với thiên nhãn thấy biết vị tỳ kheo đang suy tư, chánh hướng. Ngài liền hiện ra trước mặt tỳ kheo ấy và sách tấn bằng bài kệ này. Abhama Darato Bhikkhu tỳ kheo thích chuyên thần vân vân khi đức phật nói dứt kệ ngôn vị tỳ kheo ấy đắc quả a la hán với tuệ đạt thông liền bay lên hư không gieo mình đảnh lễ tán dương bậc đạo sư rồi ra đi chánh văn ba ba ma ma đề Appama Darato si già thi hòa Sang giờ Cha Năng Anum Thu La Đa Hằng gì gấp Di Vagachati Pháp Cú 31 Thích Văn ba ma Appama Darato chủ cách số ích của thích từ hợp thể Abhama Darata Abba Ma Đá cộng Rata vui trong sự không dễ vui vui trong sự chuyên cần phích khú chủ các số ít của danh từ nam tính phích khú vị tỳ kheo tỳ khu ba ma đề định sợ các số ít của danh từ nam tính ba ma đá trong sự dễ vui trong sự giải đãi Pajadasi nguyên từ Pajadasi chủ cách số ít của tính từ hợp thể Pajadasi Paja cộng Dasi thấy sợ hãi qua liên từ hoặc là hay là săn dơ cá năng đó số ít của danh từ trung tính săn dơ cá ná sang dơ hằng giờ cha ná dây trái buộc thằng thúc kiết sử tiền phược anh âm đối cách số ít của tính từ anh ú phần nhỏ vi tế thu năng đối cách số ít của tính từ thu lá phần lớn phần thô to béo đá hăng đối cách số ít của hiện tại phân từ đá hành tá đá hát nhà nát nhà tác đang đốt cháy đang thiêu hủy ách di quá hợp âm ách di y quá nhà không sai rồi con xin đọc lại ách di quá hợp âm ách di cộng y quá ách di chủ cách số ít của danh từ nam tính ách di lửa ngọn lửa y quá bất biến từ ví dụ thí dụ như gách chát Gachati thì hiện tại ngôi ba số ít gam cộng a cộng tí đi tới đi đến biến đến việc dân tiệt kheo vui chiên cần thấy sợ hãi buông lung tiến tới như lửa rừng thiêu kiết sự nhỏ lớn hấp cú 31 chuyện dân ấp ba ra Abhama ba Mama Đề Hòa Payadasi Pikhu Anam Thù Lăng Sành nhờ cha Năng đa hằng gachati ách ghi y quát vì tỷ khe vui trong sự khâm dễ vui hoặc thấy sợ hại sự giải đại tiến tới thiêu đốt Kiếp sử nhỏ lớn ví như lửa rừng lý giải đức thế tôn là bậc thầy của trời người ngài giải pháp tùy theo căn cơ khuynh hướng của mỗi người khi thấy biết vị tỷ kheo nọ đang suy tư về sự tàn phá của lửa rừng lửa cháy tan lan đến đâu thì thiêu rụi cây nhỏ lớn cây cỏ nhỏ lớn đến ấy ngài xuất hiện để dạy tỳ khưu ấy lấy hình ảnh ngọn lửa rừng mà điển hình cho ngọn lửa tuệ minh sát cho ngọn lửa tuệ minh sát thiêu hủy kiết sử lớn nhỏ kiết sử hai dây trái buộc xăng dầu chana xanh vô có hai loại kiếp sử nhỏ annum xanh um, vô cha năng là năm hạ phần kiếp sử orampa ghi gia săn dơ cha năng tức là thân kiến hoài nghi dục ái và phẫn nộ kiếp sử lớn thu năng săn vô cha năng là năm thượng phần kiếp sử úp thăng hà gì gia sàng dờ cha năng tức là sắc ái vô sắc ái mạng phóng dật và vô minh vị tỳ kheo thấy sợ hãi trong sự giải rãi vì biết rằng dễ vui là con đường dẫn đến tự sanh là căn nguyên đưa vào khổ cảnh khi vị tỷ kheo luôn khi vị tỷ kheo chuyên cần không giải đại trú niệm vững vàng thì tuệ quán bừng sáng như ngọn lửa rừng có khả năng thiêu hủy tất cả kiếp sử đạt đến quả vị giải thoát dạ con kính mạch đại đức tuệ tri đọc luôn bài kệ 12 dạ con tri ân sư phẩm không dễ vui kệ số 12 dư sự bài kệ này được Đức Phật thuyết ở Chaitanya Savathi do câu chuyện của tỳ kheo Nigamasa năm Nigama Wa Sittisa dần thành Savathi có một thị trấn vùng ven trong thị trấn ấy có một thiện nam tử tích xá xuất gia theo Phật pháp chư tăng gọi vị ấy là tích xá thị trấn Nigama Wa Sittisa để khỏi nhầm lẫn với các vị trưởng lão trùng tên đại đức Gamma Chitissa ưa sống độc cư là một vị tỳ kheo hiểu dục tri túc đại đức chỉ đi khất thực trong phạm vi thị trấn nơi sinh quán của mình thôi chứ không đi đâu xa cho đến những cuộc lễ tra đăng trong thành xa quá thí do các đại thí chủ như trưởng giả Anna Thapindika tổ chức hoặc cuộc cúng dường vô song thí của Đức vua Pasenadi thực hiện Đại đức Tích Xá cũng không đến dự Chư tỳ kheo thấy vắng mặt Đại đức Tích Xá trong các cuộc trai tăng lớn như vậy Mới bảo nhau rằng vị này chỉ thân cận với quyến thuộc không đi đâu hết Nghe chư tỳ kheo nói chuyện như vậy Đức Phật theo gọi tỳ kheo tích xá ấy về Chetavana và hỏi chuyện có thật thế không? Đại đức tích xá đáp, con không quyến liếng lăng lai với quyến thuộc, con chỉ thích sống cư và giữ hành thiểu dục tri túc. Hàng ngày khất thực, quanh dùng, có chi ăn nấy, để không bận tâm. Sau khi nghe Đại Đức Tiết Xá trình bày, Đức Thế Tôn đã khen ngợi Đại Đức trước tăng chúng lành thai này chư tỳ kheo vị tỳ kheo này sống hạnh thiểu dục tri túc đã hành đúng theo truyền thống của như lai xưa kia khi còn là một vị bồ tát ta cũng giữ hạnh thiểu dục như vậy rồi theo lời thỉnh cầu của chư tăng đức phật đã nhắc lại bổn sanh chim két chúa sống tri túc với những trái trên cây sung không đi xa kiếm ăn vân vân Kết thúc bụng sanh chim két chúa Đức Phật đã nói lên bài kệ Pháp Cứu Tán Tháng vị tỳ kheo chuyên cần Sẽ chứng Niết Bàn Vừa nghe xong bài kệ Đại Đức Anigama Anigama Hòa Sittisá Chứng đắc A-la-hán cùng với tuệ đạt thông Những tỳ kheo khác cũng nhiều vị đắc thánh quả tu đà hoàng Chánh văn đa ra đề gia si hòa áp bờ Darato ri hà nà Payadat nít bà na Yak Nibba Nase Vak kề Thích văn áp bờ chủ cách số ít nam tính của tính từ áp Apapba Ná cộng pháp bá không thể không có khả năng bất khả Pariha na giá chỉ định cách xung ích của danh từ nữ tính Pariha na đến sự thối đọa sự thối thất sự lui sụp se quá hợp âm Nipa Nasa Ewa Nipa Nasa ở thuộc cách số ít của danh từ trung tính Nibbana Niết bàn, sự tịch diệt, ê quá, bất biến từ, từ đệm, từ nhấn mạnh. Sanh tí kê, định sở cách xấu ít của tính từ sanh tí cá, ở gần, đến gần, gần kề, Việt rằng tùy kheo vui chuyên cần Thấy sự hại buông lung Không thể có thối đọ ắt cận kề niết bàn ấp cú 32 chuyển văn ấp ba ma đa ra tờ ba ma đề hòa hayadasi phiku pariha na ya aphap bờ niết bà nasa santike y ê quá vì chị kheo vui trong sự không dễ vui hoặc thấy sợ hại sự giải đại vì ấy không thể bị thối đọa tất nhiên đối diện niết bàn lý giải một lần nữa đức phật tán thán vị tỳ kheo vui trong sự không dễ vui và thấy sự sợ hãi trong giải đại nhưng trong bài kệ này đức phật khẳng định kết quả của hạnh chuyên cần vị tỳ kheo vui hạnh không dễ vui thấy sợ sự giải đãi như vậy sẽ không thể bị thối đọa và chắc chắn đối diện với niết bàn không thể bị thối đọa aphabbo badihanaya nghĩa là vị chuyên cần không dễ vui sẽ không làm mất đi các pháp tu tập chỉ và quán samadhi vipassana tham mê hibadihanaya aphabbo bờ hoặc không làm mất đi đạo quả sắp chiến đắc mắt gá pha lê hi hòa parihà nà giá apap bờ chắc chắn đối diện với niết bàn niết bà na sề quá san tika nghĩa là nhất định chứng ngộ phiền não niết bàn kỳ lệ sa parinip bà nasa santike ie quá cũng như chứng ngộ vô thủ trước niết bàn anupada parinibbanasa vi santike ie quá ví như người ta luyện nội công thâm hậu thì việc ra những chiêu thức sẽ không khó khăn nhất phẩm thứ hai phẩm không dễ vui biên soạn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 kính lễ đức phật kính lễ giáo pháp kính lễ chư thiên văn đệ tử phật kính chào và thượng giác đẳng thượng tọa minh hạnh thượng tọa tân thượng tọa tây quyền cùng chư tôn đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý phật tử hôm nay chúng ta học um, hai bài cuối của phẩm ờ, thứ hai phẩm không dễ du ở phần màn đã hoặc khác sở dĩ chúng, chúng tôi ờ, cho học hai bài vì trong hai bài này đừng có hai câu đầu giống nhau mà đã ra tổ khí khú và ma đề phải giải đáp siwa câu 31, câu 32 đều có chỉ khác nhau ở chỗ hai câu cuối của bài kệ câu 31 á thì khi mà Đức Phật mở đầu bằng cái câu Apamada Aroto Piku Pamade Phayadasiwa Nhà thuyết hai cụ sao Sanyo Chánh Năng Adam Thu Lăng Dahang Aki Akiwagachati Còn cái bài 32 đó thì Đức Phật Ngài mở đầu Apamada Arato Piku kemari fajadaswa Sapu parihanaya nippanasi vasantuke Nó chỉ khác nhau ở hai cụ sau thôi Mặc dù à, hai dư sự Nhưng mà ở đây về ý nghĩa thì chúng ta học liên tục như vậy đó nó sẽ rút ngắn thời gian học của chúng ta không có bị kéo dài bởi vì à, phải dạy làm sao phải cho kết thúc của cái à, kinh pháp cú trước khi chúng tôi chết chứ nếu mà học dài dài dài dài đó sẽ nửa chừng rưỡi cái bỏ cuộc ở đây thưa quý vị trong cái câu ờ, đầu tiên trong cái bài kệ 31 thì nó nói về một vị tỳ kheo đi vào rừng hành thiền vị tỳ kheo thấy cái cảnh cháy rừng lên trên ờ, một ngọn đồi trống để kiếm lửa vì việc kheo ấy nhìn cái ngọn lửa rừng nó cháy lan đến đâu thì nó thiêu rụi tất cả những cây cỏ lớn nhỏ bước dần vì tỳ kheo đó suy tư đến cái trí tuệ thiền quán nếu mà công phu tu tập và khi đạt được cái và tuệ quán thì cái ngọn lửa trí tuệ đó nó sẽ có mạnh lực thiêu đốt các cái sự thù tế anh hùng thua là bây giờ đức thế tôn ngài đang trú ngụ tại hương thất trong chùa đá ở thành Thi, muốn thi nhãn thanh tịnh siêu nhân đức thế tôn đã thấy biết được một vị tỳ kheo những cái tư tưởng suy tư về cảnh cháy rừng thiêu cây cỏ lớn nhỏ để giúp cho vị tỳ kheo này được một cách cứu cánh Đức Thế Tôn Ngài đã dùng thần thông như là Ngài đang đứng trước mặt vị tỳ kheo đó và Ngài đọc lên bài kệ lệ vị tỳ kheo đó là hãy tiếp tục thiền quán vị tỳ kheo có cái sự vui thích trong chuyên cần thấy sợ hãi trong giải đãi tiến tới như lửa rừng thiền kiết sự lớn nhỏ khi được đức thế tôn này xác nhận cái tư tưởng của vị tỳ kheo là đúng đắn là chân chính vị tỳ kheo ấy liền triển khai minh sát tuệ nhanh chóng và chứng quả a la hán với tùy phân tích và trong vô chú giải có nói đến thường thì khi mà đức thế tôn ngài trong những trường hợp mà ngài dùng thần thông ngài hiện đến trước những người tỳ kheo đó thì cái thân tướng của đức thế tôn đây gọi là kim thân nó chỉ là thần thông nhưng mà khi vị tiền kheo chứng đức đường đầu quả vị tiền kheo đó đã đảnh lễ kim thân đức phật và tám tháng đức thế tôn rồi ra đi cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu những cái trường hợp mà nếu đức thế tôn tự thân ngài đi đến quý vị tỳ kheo sẽ đảnh lễ đức thế tôn còn nếu đức thế tôn ở tại chê ta quanh á nhưng mà ngài dùng thần thông là xuất hiện thì vị tỳ kheo đó đảnh lễ kim thân phật sau này chúng ta sẽ gặp nhiều trường hợp xảy ra như thế chúng ta đừng có ngạc nhiên đức thế tôn là một thầy một người mà ngài đã làm cái bổn phận của một bậc đầu sư đối với đệ tử cho nên trong một ngày năm phật sự thường nhật là sáng sớm trước khi đi khất thực thì ngài đã quan sát chúng sanh hữu duyên cần tế độ thì ngài quan sát để ngài đi đến đi khất thực đến đó nhưng mà ngoài ra cái cái công việc đó, đó thì còn có những trường hợp khác là đức thế tôn ngài nghĩ đến một vị tỳ kheo các vị tỳ kheo sống ở rừng ở núi xem các vị tỳ kheo đó có cần cái sự hỗ trợ của ngài về pháp thì đức thế tôn ngài dùng thần thông ngài xuất hiện kịp thời những người thần thông thì có đó là điều bất khả tư nghị quý vị chứ đừng có nói chi là thần thông của đức phật cho nên những cái trường hợp này khi đức thế tôn ngài dùng thần thông này xuất hiện trước mặt mình là thuyết pháp cho các vị tỳ kheo đó thì vị tỳ kheo đó là hữu duyên bởi vì hữu duyên chứng được đạo quả thì ngài mới có công để làm như vậy và thưa quý vị ở trong cái bài kệ này khi mà nói đến chữ áp apama darato phích khúc là tỳ kheo vui chuyên cần nói chung cái phẩm này dùng cái từ Appamada rất nhiều và trước đây chúng tôi cũng đã có giải thích cho quý vị nghe cái chữ Appamada đúng chữ thì chữ ờ, nước và chữ pamada chữ pamada là cái sự giải đãi cái sự dễ vui cái sự buông thả Thakungada có nghĩa là không giải đãi, không dễ vui, không buông thả. Được giải thích trong ba ý nghĩa. Chữ Appamada không dễ vui đó. Nghĩa thứ nhất có nghĩa là chuyên cần tinh tấn không có cái sự lừa biến, không có sự biến nhé, cái nghĩa thứ hai đó được giải thích là sẽ tiếp thị tác là trú niệm trú niệm có nghĩa là sắp có cái sự tỉnh hóa nhận thức được những gì đang diễn ra như là nhớ biết hơi thở ra hơi thở vào vân vân hay là nhớ biết cái thân đang đứng đang đi đang nằm đang ngồi nhớ biết rõ như vậy không có quên lãng thì như vậy gọi là trú điện và trong cái nghĩa thứ ba đó thì cái sự không dễ vui ở đây tức là không có lơ là với cái phần sự thiện pháp tức là không có xem thường thiện pháp và cũng không có xem thường ác pháp những ác của thiện pháp nó sinh khởi dầu nhỏ cũng không xem thường được cũng giống như khi một người mà họ biết chú ý sức khỏe đó thì à, khi mà vừa hắt hơi hay là nó hơi có cái cảm giác khó ở trong người là người đó sẽ chú ý và phòng bệnh rồi chứ không phải đợi đến lúc lên cơn sốt nằm dài đó à, mới bắt đầu nghĩ đến cái vị trí bệnh cũng như đối với thiện pháp vậy dầu cho đó là thiện pháp nhỏ như một người muốn duy trì thiện pháp cho nó thuần thục thì dầu thiện pháp nhỏ cũng là ví như một người họ muốn làm giàu thì cho dù làm việc gì sinh lợi một đồng hai đồng họ cũng làm bởi vì có những cái đồng tiền nhỏ thì mới có đồng tiền lớn được chứ còn thì nó trượt chê thì cứ ngồi chờ cho đến khi có cái quyền lợi nhiều thì mới nhận mới lấy thì trong trường hợp ờ, không thể làm được những người đi học nghề chẳng hạn như nghề mộc trước tiên thì anh ta phải học cái cách gọi là phơi gỗ thầy chưa có dạy nghề tức là móc ngựa trò cứ mỗi ngày đem gỗ ra phơi nắng mà phơi phơi gỗ thưa quý vị cũng là cái kỹ thuật đừng cứ xem đó là cái chuyện nhỏ anh ta phải viết phơi theo cái chiều hướng của ánh nắng mà nó đi theo cái chiều nào thì phơi theo cái chiều đó để cái thân cây phơi chiều đó như nó mới thẳng được hoặc là khi mà anh ta phơi đó thì phía bên nào mà nó chịu ánh nắng khoảng chừng một giờ đồng hồ thì anh ta phải chịu khó ra để anh ta đỡ ra cái bề về khác đi vào cái hướng nắng của một giờ đồng hồ như vậy thì cây nó không có bị quinh nó không có bị mô lên mà hãy người học trò nào mà đi vào học mà chưa chi cả là đã chán cái công việc đó cho rằng công việc nhỏ không làm thì người đó không có giỏi được cho nên à, làm thị pháp cũng vậy trước hết thì chúng ta làm những cái việc như là đi vào chùa chúng ta à, quét lá cây hay là lưng chúng ta à, lau bụi ở trên bàn bàn thờ phật chẳng hạn hay là chúng ta làm cái công quả quét dọn gì đó sắp xếp phòng ốc gì đó những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, mà chúng ta làm được thì sau này cái chuyện lớn chúng ta cái việc thiện lớn chúng ta làm được như là thiền định vân vân cho nên ở đây sau này chúng ta sẽ học một câu pháp cú mà đức phật đã dạy chớ cái chê kinh cái điều ác nhỏ cho rằng không kết quả mà từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày cũng sẽ càng bình cũng bị kẻ ngu nó bị cái hậu quả thấm được cái ác cái quả ác là do làm ác từng chút từng chút ngược lại chớ cái chê khinh cái điều thị nhỏ cho rằng không kết quả mà từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày cũng sẽ càng bình cũng vậy người trí thâm nhường phước báo do nhờ làm phước từng chút từng chút thì khi mà mình à, tu tập mình không có khinh thường phiền não dù nhỏ thì tôi mới bỏ được những cái ác pháp to lớn người mà hành thiền đó mà xem cái chuyện mà ngủ gục cái chuyện mà hôn trầm cái chuyện mà phóng vật cái đó là lẽ tự nhiên cứ như vậy đó thì lâu ngày nó trở thành cái thường cận cái duyên là nó sẽ trước ngại cho cái việc cho cái việc hành thiền bởi vì cái đó ở bên ngoài thì ngủ chưa đủ giấc thì đương nhiên là phải ngồi ngủ gục rồi nhưng mà nếu mà không có vượt qua cái tư buồn ngủ đó thì hành thiền không có kết quả cho nên cái chuyện thiện nhỏ đó cái chuyện ác nhỏ thì chúng ta đừng có xem thường cái chuyện thiện nhỏ chúng ta cũng đừng xem thường thì khi một người sống như vậy đó luôn luôn có cái sự thận trọng như thế thì người này được gọi là apamada là không dễ vui và với một cái vị xuất gia một vị tỳ kheo đó luôn luôn phải có cái sự quan hỷ thích thú trong cái hạnh không dễ vui và thiếu sợ hãi trong cái giải đãi ở đây chúng tôi không có dùng cái từ phóng dịch là bởi vì ở đây thưa quý vị chữ phóng dật rất có thể là bị hiểu nhầm với cái chữ ô thay chát là phóng dật là trạo hó trạo cử phóng dật là trạo cử là cái sự phóng tâm cho nên chúng tôi xài chữ pamado có nghĩa là sự dễ vui cái sự giải đãi Vậy thì kheo thấy sợ hãi trong cái sự giải đãi Trong cái sự dương vui có nghĩa là Vị đó quán thấy rằng Khi mà ta xuất gia Và ta sống để ngày tháng trôi qua Không làm được cái sự gì có lợi ích cho mình, lợi ích cho giáo pháp, lợi cho chúng sinh đó Kéo dài cái đời sống buông lung như vậy đó thì sau khi mệnh chung mình sẽ phải tái sanh vào những cảnh giới khổ đau cái vị tỳ kheo đó cảm thấy sợ hãi nghĩa là không dám không dám mê ăn không dám mê ngủ mà phải tỉnh thức luôn luôn để học pháp để hành pháp hành thiền định thì như vậy nhờ vị đó có cái sự chuyên cần và biết sợ hãi trong cái cái sự dễ vui cái sự giải đãi cho nên vị này mới có cái trí tuệ như ngọn lửa rừng thiêu đốt mọi kiếp sử lớn nhỏ chữ uh, ờ, xăng vô chánh năng đã viết theo hai cách một là sinh vô chân năng cái phụ âm lý cây tác m chấm dưới khi mà nó phối hợp với chữ giá chữ y dài một là để nguyên thằng sân vô chân năng còn hai đó là do cái lực hợp âm thì hai cái phụ âm ờ, ăn bị giá ăn bị giá gom lại đó thì nó là chị nhá nhá anh n vô ngã trên là gọi chị nhá và nó ghép đôi là nhá cho nên chúng ta đọc là sanh vô chân năng hay là sanh vô chân năng ở đấy khi mà để ý các vị mc đọc cái à, cái chỗ đó hơi cận lại cho nên chúng tôi mới giải thích để chúng ta học thêm cái cách đọc Pali cái chỗ này một chút và ở đây thưa quý vị chữ anum sang vô cho năng tức là cái sự nhỏ đó hay cái sự ờ, vì tế là chỉ cho tâm thượng phật kiết sử còn ờ, thu lăng sân vô chức năng là kiết sử thô là chỉ cho năm cái hạ phần kiết sử và ở trong uh, ờ, ở bài học của chúng ta năm hạ phần kiết sử thân kiến hoài nghi thiếu về giới cấm thủ thân kiến và nghi giới cấm thủ dục ái và sân khi nãy chúng tôi có kiểm tra bài là do chúng tôi viết ở trong cái bản thảo chúng tôi viết thiếu cho nên bản đánh máy cũng thiếu ở chỗ đó nó mới đủ năm chỗ vì thân kiến và nghi giới cấm thủ rồi dục ái về sân đó là năm cái thu lăng sanh nhiều chấn năng và những cái cái sự nhỏ cái sự vị tế cái sự tế anh sanh nhiều chấn năng là chỉ cho ái sắc hay sắc mạng phóng vật và vô minh nhưng mà chúng ta lại nói đến cái bài kệ thứ 32 cái bài kệ thứ 32 ở đây đó thì à, có một cái duyên sự là vị tỳ kheo tên gọi là Nigama qua City Xá vì tiền Karen này cũng tên Tít Xá nhưng mà ở trong thời Đức Phật có nhiều vị tỳ kheo tên Tít Xá bị Tít Xá chỉ là cái họ thôi thưa quý vị chữ á cũng là cái họ Chá cũng là cái họ cho nên khi mà muốn gọi thì phải thêm một cái tên riêng mới đi cặp với cái cái họ cái họ tộc vị tỳ kheo này vị tỳ kheo này thích sáng. nhưng mà vị đó không có đi xa mà sống ở quanh quẩn ở trong cái thị trấn ở gần quê nhà cái thị trấn quê nhà rồi là Nigamat và xí Nigamat tức là dân ở trong tức nó cũng nôm na đó tức là sống tại quê hương sống tại quê hương vậy thì theo này à, xuất gia rồi không có đi du phương từ xứ này qua xứ khác mà chỉ sống quanh quẩn ở tại ờ, quê nhà thôi nhưng mà vị này cũng có cái sự tinh tấn nỗ lực lắm giữ đúng theo cái phẩm hạnh của một vị tỳ kheo nhưng mà các vị tỳ kheo khác khi mà thấy vị tỳ kheo này không có đi ở chỗ này không có đi chỗ kia thậm chí ở tại những nơi mà đại thí chủ mà họ làm để cho tăng tỉnh toàn bộ chư tăng ở trong vùng đó đi đến vị tỳ kheo này cũng không có đến dự các vị tỳ kheo cho rằng vị tỳ kheo này quyến luyến quyến thuộc ở ở quê nhà cho nên không có đi xa thì khi mà các vị tỳ kheo trình bày với đức phật á, thì đức phật này cho gọi thì theo đi cái bắc qua sư thế sát đến thì đức thế tôn ngài hỏi có thật chăng người à, chỉ sống quanh quẩn ở tại quê nhà mà không có đi đây đi đó cũng không có tham dự các cái cuộc lễ tre tăng mà do những cái thí chủ họ mời thỉnh thì à, đã đức tết sáng này mới trình bày đức thế tôn và đúng về không chỉ sống ở một nơi quê nhà nhưng mà con không có quý liếng lần lai với quý thuộc con chỉ thích sống độc cư và giữ cái hạnh thiểu dục tri túc hàng ngày đi khất thực quanh vùng có chi ăn ấy để không có bận tâm mà hành thiền vì tỳ kheo đó đã trả lời thật thật lòng như vậy mà quý vị biết rằng thời đức phật đó, trước mặt đức thế tôn mà các vị tỳ theo trình bày như thế đó thì chưa cần cần phải biết rõ là vị tỳ theo này đang trình bày cái sự thật bởi vì trước mặt đức thế tôn các vị tỳ theo không có nói dối được không có nói dối thành là một vị đạo sư Ờ, là một vị chánh đẳng giác một cái phước quay là mật này lạ lắm thưa quý vị tức là vì ờ, trong từ quá khứ khi ngài còn là vị bồ tát thì ngài tu hạnh ba la mật cái hạnh chân thật ba la mật cái khẩu nghiệp của ngài là không có nói dối vì vậy cho nên ngay trong hiện tại ngài có cái quy lực đặc biệt là những người mà đối diện trước mặt ngài là họ không dám nói dối họ ngài hỏi cái gì là phải trình bày cái sự thật đi cho nên khi vị tỳ kheo đó mà trình bày đó thì đức thế tôn này đã tán thán đã khen ngợi đại đức trước chúng lần thay này chưa tỳ kheo vị tỳ kheo này sống hạnh thể dục tri túc đã hành đúng theo cái truyền thống của như lai xưa kia khi còn là vị bồ tát ta cũng giữ hành tiểu dục tri túc như vậy rồi ngài mới kể lại về chị con chim cát sống tri túc với những trái cây trên cây sung ở tại đó không có đi xa để kiếm ăn cái câu chuyện bổn xanh đó quý vị chắc cũng đã nghe rồi khỏi kể nữa thì thưa quý vị sau khi đức thế tôn ngài à, có cái bổn sanh chim két đức phật đã nói lên bài kệ à, phát quốc số 32 apama đã arato phi khu pama de phajadesiwa Antopu Parehanaya Dipanasya của Santike thì trong cái bài kể này hai cái câu đầu Appamada Ratophiku Pamade Phajadeswa nó cũng có ý nghĩa trùng lập với cái câu pháp bú số 31 mà khi nãy chúng tôi đã trình bày rồi còn hai cái câu sau đó thì ở đây Đức Phật là muốn ám chỉ vì tỳ kheo như là tỳ kheo cái sáng này sống bớt sống vui với cái hạnh chuyên cần và cái cái hạnh chuyên cần ở đây đó là nó bao gồm những cái thiện pháp khác thưa quý vị chẳng hạn như thiểu dục tri thức cũng được gọi là ngò đá vị tỳ kheo mà sống thiểu dục sống tri túc cũng được gọi là atomada không dễ vui và thấy sợ hãi trong cái cái sự giải đãi trong cái sự buông lung thì vị tỳ kheo đó là không có thối đọa apapo parihana giác theo như chú giải giải thích á, thì nó có hai nghĩa Sumtha Vipassana Thammehi Prehanaya Phappo tức là vì tỳ kheo mà sống chuyên cần giải đáp thì vị đó sẽ không có bị lưu sụp ở trong cái pháp tu tập chỉ và quán cái chữ Parihana giá nó còn có nghĩa là cái sự thối thất thối thất nghĩa là lưu sụp thì vị này không thể không thể lưu sụp trong cái việc tu tập chuyển phần quán rồi trong một nghĩa nữa là mắt các pha lê qua Prihana giá Athapo tức là không có đậm tri đạo quả sắp chứng đắc hai nghĩa này chuyển quá rõ ràng ở trong đời sống tu tập của chúng ta những cái thiện pháp và chúng ta đánh mất do cái sự dễ vui thì đó là cái sự thối thất những cái thành quả như là thiền định đạo quả mà chúng ta không có tu tập dừng lại nửa chừng cái đó gọi là đánh mất cái thành quả tu tập như vậy thì có hai cái sự đánh mất là mất cái pháp tu tập và mất cái thành quả tu tập mà một vị tỳ kheo vui trong cái sự không chỉ vui và thấy sợ hãi trong cái việc buông lung thì vị tỳ kheo đó không thể đến nút cái pháp tu tập không thể đánh mất cái thành quả tu tập nó là tỳ kheo tới sáng rồi cái câu cái câu cuối là đức phật ngài kết luận là chắc chắn đối vị đối diện với niết bàn chỉ y quá trong trường hợp này nhấn mạnh niết bàn nát xì quá niết bàn nát sát niết bàn nát sát y quá sanh từ kia thì nói đến niết bàn ở đây đó thì trong chú giải có đề cập đến cái Tile Saprinippanasa Santike là chứng ngộ phi não niết bàn tức là đắp được đầu quả a la hán thì các phi não nó được kết thúc và chứng ngộ vô thượng trước niết bàn vô thủ trước niết bàn Anupada Paridipana và ở đây là chỉ cho trường hợp nước mà quả niết bàn thì viên tịch không còn cái sự tái sanh ở kiếp sống mới gọi là vô thủ trước tiếp bạn như vậy trong cái bài kệ thứ 32 này đó là Đức Phật ngài xác định rõ là là những bọn vị tỳ kheo mà có cái sự Ờ, vui hạnh chuyên cần không có dễ vui và sợ hãi trong cái sự giải đãi phóng dật à, buông lung thì vị đó nhất định không có bị lưu sụp và chứng chứng bộ niết bàn thì ở đây thưa quý vị không có những bài kệ pháp cú nó có cái ý nghĩa rốt ráo là việc chứng đầu quả a la hán chứng niết bàn vân vân nhưng có những người khi mà họ pháp cú họ nói pháp cú dễ hiểu mà chỉ là những cái câu Phật ngôn Đức Phật này dạy nghĩa thông thường thôi thưa quý vị tại tại vì người đó đó họ không cần thiết phải tu theo cái lời dạy đó và họ cũng cảm thấy không cần phải chứng được đạo quả cho nên học để thuộc lòng cái câu đó mà đọc chơi vậy thôi thì họ mới thấy là dễ chứ khi mà mình dịch, mình soạn và thuyết cũng như người học đó, thì chúng ta mới thấy rằng mỗi câu pháp cú như thế này cái giá trị vượt vượt khỏi cái mọi giới hạn và chúng ta cảm thấy khó khó là khó thực hành chúng khó thực hành theo như trong cái câu kệ số 31 đó, Đức Phật dạy, dạy rằng vị tỳ kheo mà chuyên cần không chỉ vui vị đó sẽ thành tựu được tuệ quán và chính cái tuệ quán đó nó thiêu đốt rụi những cái kiết sử lớn nhỏ hạ phần kiết sử thượng phần kiết sử như là lửa rừng mà nó thiêu cây cỏ lớn nhỏ gì đó. thì cái khó là ở chỗ hiểu văn tự thì chúng ta hiểu nhưng mà chúng ta có nhan nhớ cái ngọn lửa đó hay không và những thân kiến và ghi với cấm thủ dục ái rồi sân ái sắc không sắc giả mạo không giờ vô minh chúng ta có thiêu đốt bằng cái ngọn lửa tuệ quán không chúng ta phải tự đặt vấn đề thì như vậy rõ ràng cái câu này là đức phật đã thuyết cho vị tỳ kheo ở trong cái duyên sự cho vị tỳ kheo đương sự nó nghe chứ không phải là thuyết cho mình nghe tại vì chúng ta là người cái căn duyên còn mẫn quá còn phải bổ túc ba la mật rất nhiều để cho đến lúc mà chúng ta nghe xong bài kệ đó là chúng ta chứng quả la hán với vâng, về tuệ phân tích được thì lúc đó đức thế tôn này mới thuyết cái câu đó và chúng ta mới cảm nhận được rằng là đức thế tôn là thuyết cho cho mình cũng như bài kệ thứ hai vậy tôn giả qua Nitamakwa sắc vừa nghe Đức Phật ngài thuyết xong chấm dứt bài kệ đó vị đó đã chứng quả là hán với tuệ phân tích rồi là tại vì người vị đó đã thật sự sống cái hành thiểu dục tri túc mặc dù sống mặc dù vị đó cư ngụ ở tại quê nhà nhưng mà vị đó không có quyến luyến thân bằng quyến thuộc vị đó giữ cái hạnh sa môn hạnh tỳ kheo sáng đi khất thực chung quanh đó gần kiếm chút gì đó có một thực để nuôi thân trong một ngày rồi vị đó đi đến cái chỗ thanh vắng để mà thiền định thì cái vị mà chuyên cần không dễ vui như vậy đó vị đó mới không bị thốt đọa tức là không bị mất mát không đến đi cái, cái pháp tu tập vị đó không có đến mức đi cái thành quả tu tập mà xứng đạt đến tức là đạo quả thì nhất định vị đó là chứng niết bàn khi mà được với tôn tôn sắc chứng như vậy đó thì a à, thì mốt khác tức là thắng giải của vị tỳ kheo này đã xác tính được cái lời dạy của Đức Phật không còn nghi ngờ gì trong cái việc mà thực hành sang môn pháp đó thế là bị để chứng đường đạo quả cho nên ở đây đó thì chúng ta phải hiểu rằng bây giờ ở trong bốn hạng người muốn hạ hàng giả đúng có cái từ nhu tức là vi hàng giả lược khai trí giả là khi mà đức phật này đeo lên một cái bài kệ chấm dứt bài tệ thì vị đó chứng được đạo quả nghe hiểu liền chỉ cần nghe bài kệ xong là hiểu liền chứng đạo quả liền còn cái hạ thứ hai đó Nhiêu quý bậc chế tăng nhiêu tức là quản diễn trí giả là Đức Phật là phải giải thích ngài thí cho nghe một cái thời pháp như đức phật này dẫn các vị tỳ kheo đi đến cái bờ sông hằng trong cái uh, trải ngang qua cái thành Kosambi ngài thấy khúc gỗ trôi ngài hỏi các vị tỳ kheo có thấy khúc, khúc gỗ trôi đó không bạch thế tôn có thấy người các tỳ kheo khúc gỗ đó nó không thể trôi ra biển cả được do tám cái chướng ngại nó bị tắc bờ bên này tắc bệnh kia nó bị chìm xuống nước nó bị mắc cạn bị phi bị loài người dớt lên bị phi nhân dớt lên bị nước xoáy giữ lại hay là nó bị mục nát từ ở bên trong rồi nó rách ra nó bị mục rã có một vị tỳ kheo hỏi đức phật mà đức thế tôn bờ bên này là gì bờ bên kia là gì chìm xuống có nghĩa gì bị mắc cạn có nghĩa gì bị người dớt lên có nghĩa gì bị phi dân dớt lên có nghĩa gì bị nước xoáy giữ lại có nghĩa gì bị mục rã có nghĩa gì đức thế tôn giải thích xong thì có người chăn bò tên gọi là nên đó nghe cái bài pháp đó đức thế tôn giải thích vị vị đó quan hỷ quá bước mình với đức thế tôn xin à, cho xuất gia đức thế tôn bảo hãy đi trả bò cho chủ hết đi rồi trở lại khi trở lại cho xuất gia vì đó tinh tấn nỗ lực của chữ a la hán thì một cái bài kinh như vậy đó phải nghe Đức, Đức Thế Tôn Ngài giải thích rõ ràng từ đầu cho đến cuối rồi tu hành mới đắc được đạo quả thì như vậy gọi là cái hạn quản diễn trí giả còn cái hạn nữa gọi là nay vô tức là sơ dưỡng giả là một vị tỳ kheo bằng cái niềm tin xuất gia sau khi xuất gia xong theo cái luật của đức phật ngài đã quy định cái thân sự cho tu thọ đại giới như thế nào rồi sau khi thọ đại giới xong sống với vị thầy tế độ trong 5 năm vị thầy tế độ dạy luật dạy luật ghi sau 5 năm rời khỏi ý chỉ vị tỳ kheo đó được thầy dạy cho cái đề mục tu tập hay là được đức phật ngài dạy cho đề mục tu tập để dùng cái đề mục đó vào rừng để mà hành đạo trong một thời gian nghĩa là lúc ban đầu giữ giới rồi à, thu thúc lục thương tiết độ ẩm thực rồi à, sống tỉnh thức mình chế ngự năm triệt cái đắc thiền định rồi sau đó đắc đạo quả nó thứ lắm như thế đó cho nên gọi là nay giác tức là phải dẫn từ từ còn như đối với chúng ta ngày nay đó thì chúng ta không nằm trong ba hạng đó rồi chúng ta gọi là cái hạng đó parma cứu tối chúng ta là người học Phật pháp đó là chúng ta học chỉ thuộc văn văn cú thôi quý vị cái văn tự thôi chúng ta học văn tự thôi cho nên một bài kệ pháp cú như thế này cái trị giá của bài kệ pháp cú đó là phải chứng quả là hán mà chúng ta chỉ nếu mà có giỏi lắm là chúng ta chỉ thuộc cái văn chỉ thuộc ờ, bằng cái kệ Bali còn hay hơn chút xíu nữa là chẳng những thuộc Bali mà thuộc nghĩa Việt mà chúng ta còn hiểu được ý nghĩa của cái bài kệ nữa tới đó là hết rồi thôi thôi thì dù sao đi nữa chúng ta cũng giao duyên có cái tư duy như vậy đó cái tư duy theo pháp thì chúng ta sẽ có cái thường cận y duyên để trong tương lai chúng ta cũng đắc đầu quả nó nhanh chóng dễ dàng hơn những chúng sinh khác thì chúng ta phải tự an ủi như thế đó thôi thì hôm nay ờ, chúng ta đã kết thúc cái phẩm pháp cuốn số 2 Apamada Wakat Apamada Wakudu Tiyo những việc tới để chúng ta bắt đầu muốn qua cái phẩm thứ ba phạm pháp của thứ ba trên trong cuộc dần dần chúng ta học cũng nhanh thưa quý vị chúng ta học nhanh bây giờ thì ờ, chúng tôi xin được dứt lời ở đây và bây giờ xin được cung thỉnh hòa thượng giác đẳng quan hỷ điều hợp cho phần thảo luận của hai câu hóc cúng này hôm nay có thượng tọa tây quyền thượng tọa pháp tân các vị vào room ờ, để chia sẻ thêm phần thảo luận xin cùng thỉnh người thượng nam mô bổn thầy dạ sa thú sa thú làm thầy chúng con kính tri ân đến ờ, sư phụ thị siêu à, được biết thì kính bạch sư phụ thì của từ nhất đẳng đã có việc phải ra ngoài bệnh viện sớm rồi dạ. à, cảm ơn thầy thầy đã báo nghe rõ chúng con kính lễ đến đức phật đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ thị siêu thượng tọa pháp đăng xin lỗi thường tọa pháp tăng à, thượng tọa minh hạnh đế đức từ tri đế đức từ đức cũng chưa tăng đang hiện diện thân chào những vị tu nữ cũng chưa phật tử và chắc có lẽ hai câu pháp cũ này sẽ chia nửa thời gian à, con sẽ đầu tiên con sẽ nói cho khoảng chừng 20 phút và sau đó sẽ kính cung thỉnh um, thượng tọa pháp tân sẽ à, nói 20 phút sau cùng và cung thỉnh thượng tọa kết thúc luôn luôn rồi giờ kính thỉnh sư phụ gì sớm mà dạ à, chứ chúng con và thượng thọ tân sẽ đảm trách được xuyên qua hai cái cái thời gian tiếp tới dạ Như dạ, kính sư phụ một đêm an giấc dạ. À, thì à, kính bạch quý ngài kính thưa toàn thể quý vị chúng ta đã nghe qua cái cái thời giảng của sư phụ từ siêu thì kính bạch thượng tọa phật tân quyền sẽ đảm trách cái câu đầu và câu thứ hai nữa thì kính thỉnh ờ, thượng tọa pháp tăng chúng tôi có nghe được không thì nếu tôi nghe được thì ờ, thượng tọa báo dùm dạ, thì cái quyền sẽ sẽ nói cái phần đầu của ờ, xung xung quanh, xung quanh cái cái câu câu thứ nhất ở trong cái có hai câu thì chúng ta sẽ nói hai câu à thì à, chúng tôi sẽ một câu và mô phật dạ cảm ơn thượng tọa rất nhiều chúng tôi sẽ nói câu câu thứ nhất dạ rồi câu thứ hai nữa thì chúng tôi thỉnh thượng tọa thì cũng nói thêm chứ còn nói thêm những gì mà sư phụ đã nói một cách đầy đủ để cho nó ờ, cũng ờ, quý vị cũng hiểu là bây giờ thì tiếp nối thì trong thời gian của thượng giới đẳng không có không có vì duyên sự đặc biệt ra đi ở trong tinh thần Phật pháp á, nó có nhiều cái cái hoàn cảnh nhiều cái sự diễn tiến mà chúng ta có thể lấy đó là một cái cái đề án nhưng cũng dựa trên cái gì cũng dựa trên một cái cái lý rất là căn bản kính thưa quý vị đó chính là vị ấy hiểu biết được cái sự sanh diệt cái sự diễn tiến của của các pháp chúng ta phải nhớ như vậy thì chẳng hạn như cái câu đầu này thì chúng ta thấy thì tỳ kheo này gặp một cái đám cháy mà vẽ đi lên cái đồi để ngồi ở đó và thấy nhìn thấy những cái à, cái cái lửa ngọn lửa nó nó nó nó nó cháy lan nó thiêu rụi thì vẽ với cái suy nghĩ rằng chúng ta sẽ dùng tệ quán để thiêu đốt phiền não như những ngọn lửa nó thiêu đốt thì Đức Phật Ngài hiểu biết được với cái thiên nhãn của chính Ngài và biết được với cái vị tỳ kheo này có một cái chánh tư chánh à, chánh tâm đã suy tư đã có một cái cái cái cái cái sự suy nghĩ như vậy và ngày đi đến ngài nói lên cái một cái một trạng thái không có không có phóng dật không có dễ vui tán tháng vì tỳ kheo ấy và sau đó vì tỳ kheo ấy chứng a la hán và và lục thông và sau khi về ấy bay lên và đáp xuống để mà tán thán Đức Phật và Đức Phật ngày dạy tỷ kheo vua chuyên cần thấy sợ hãi buông lung tiến tới nhiều lửa rừng thiêu kiết sử lớn nhỏ thì kính thưa quý vị một vị tỷ kheo mà gọi là một con người tu tập thì vị này như chúng ta thấy vị ấy đã đã, đã đã đã đã đã làm cái gì đã chọn một cái phương án mà chúng ta thấy đặc biệt hơn đó chính là cái gì lấy cái đề mục lửa như vậy thì cái đề mục lửa này nó là đề mục của của thiền chỉ nhưng nhưng cái cái chỉ là một cái cái cái lửa rừng cái lửa nó cháy nó cháy lên đầu như vậy và trong cuộc đời này chúng ta cũng có thể nhìn thấy tại sao mà ờ, chúng ta ví dụ một cơn gió thổi một án máy bay bèo hợp rồi hợp rồi tan rồi trăng tròn rồi khuyết vân vân tất cả chúng ta được nghe rất nhiều lần nhưng hoặc đó là, là những cái như là một đề mục như là một cái cái cảnh để diễn qua cho chúng ta thấy chứ sự thật ra trong cuộc đời này biết bao nhiêu những niềm đau nỗi khổ những cái vui cái buồn những cái được thua mất còn của tất cả chúng ta đó chính là đề án của cái gì của cái sự vô thường của cái sự khổ não của cái sự vô ngã mà nó diễn tiến trước mặt ta đó là thật đó quý vị khi chúng ta khởi tâm lên đó chính là chúng ta đã đã suy niệm về thiền quán một cách cao cấp những lúc chúng ta được thua mất còn phải nói pháp phật là một phương lương diệu dược vô cùng to lớn để có thể giúp cho ta giúp cho ta bình tâm lại giúp cho ta hiểu biết được bây giờ nếu như trường hợp mà quý vị à, chúng ta thua cho tới tận cùng chúng ta thất bại cho tới cho tới cuối cùng nhưng nếu chúng ta biết cái cái hữu lý biết cái lý mà chúng ta lần thì chúng ta cũng vẫn còn tồn tại chứ còn không thì từ cái sự từ cái sự chán nản từ cái sự bực từ cái sự buồn bã và đưa đến tuyệt vọng đưa đến cái chết đưa đến quyên sinh mà ngày hôm nay có một số người không tìm được lối thoát của cuộc đời và thế là nghĩ tới cái chết để kết thúc mọi chuyện và như thế thì là đau khổ lại càng đau khổ hơn nhưng ở đây cái chuyện mà chúng ta có được thì cũng sẽ mất được ờ, cái chuyện gì nó sinh ra thì cái đó nó sẽ sẽ kết thúc và nó sẽ diệt có đóng có mở có sinh có diệt đó là một tuần hoàn đó là một cái quy luật của, của nhân quả nó là như thế một người hiểu biết về cuộc đời người ta nhìn một cái cuộc vui đến giữa một cuộc vui và khi cuộc vui nó tàn nó khác hơn cái người mà đi tìm cái vui mà trốn cái khổ con người mà hiểu được cái vui đối diện cái khổ biết được cái vui và đối diện cái khổ thì đây chính là một cái người biết khéo tu vui đi rồi cũng sẽ rồi cũng sẽ sẽ kết thúc một trạng thái của gì của cảm thọ cuộc đời sự thật ra thì ở trong cuộc đời này là một chuỗi dài của cảm thọ đó quý vị hay là một chuỗi dài của cảm xúc bởi vì xúc nó duyên cho cho thọ mà xúc thọ có mặt thì chắc chắn rằng nếu vừa lòng khái thể khá lạc thì thì ái tham khởi lên thì chính là ái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc chính lục xúc liên duyên cho lục thọ này nó duyên cho lục ái duyên cho lục thủ và thế là cuộc đời chúng ta thấy chấp trong cái chấp trong cái sự tồn tại chấp trong cái sự à, à, sự vĩnh hằng của mình nghĩ rằng phải được cái trạng thái này phải được cái của cải này phải được cái cái cái tâm tư tình cảm này nó được như thế này được như thế nọ nhưng tất cả là do tùy duyên chứ không thể nói rằng à chúng ta được hay mất thì ở đây nếu một người tu á người hiểu biết có một kiến kiến thức Phật pháp có một chánh tri kiến á, thì cảm thọ dù cho là vui buồn nhưng vậy ấy biết được biết đón định biết xử lý cái cảm thọ của mình vui đây rồi một chút xíu buồn chúng ta phải giữ cái tâm bình thản đừng có để vui đừng có để buồn sự thật ra mình nói đến một một số vị mà người ta có một căn duyên từ tiền thân khi gặp những những cái bối cảnh đó đó bắt đầu người ta có một sự suy tư rất lớn rồi từ cái sự suy tư rất lớn đó, đó nếu như biết dựa dựa vào cái lý của Phật pháp đó, thì chúng ta thành tựu chúng ta buông bỏ chứ không phải có một số người như ngày hôm nay người ta tu người ta cũng thấy tĩnh lặng được tâm hồn nó nhẹ nhàng và người ta cho đó chính là người ta người ta người ta có nhân thành tựu người ta giác ngộ hay người ta thành tựu hay người ta đã viên mãn được những cái những cái cái mà mà mà, mà cái lý nhưng sự thật ra cái điều này rất là nguy hiểm hoàn toàn không có cho nên quý phật tử hoặc là chỉ bị hành giả hoặc những người mà tu không phải người ta tu ở thiền viện sẽ thành tựu không phải người ta không vào thiền viện thì người ta không có thể tu được không thể không tu được hay là người ta không có thể hay là không là người phật tử mà người ta là một người phật tử coi như là à, quan đạo siêng năng cần mẫn ở trong các cái thiện sự thì như vậy mới tu được không phải như vậy mà ở đây với một cái nhìn của thiền quán cái nhìn của thiền quán tức là cái nhìn cái nhìn của của cái sanh diệt cái nhìn của cái sự vô thường cái nhìn của cái sự khổ não cái nhìn của sự vô ngã sự sanh sự diệt của của các pháp buổi sáng chúng ta nhìn ra chúng ta nhìn thấy mặt trời hừng đông chúng ta chịu khó chú ý mặt trời chút xíu đi chúng ta cho là hừng đông đó à thì chúng ta thấy hừng đông đó và nó đi di chuyển di chuyển tích tắc một chút xíu là chúng ta thấy nó không còn nó không còn hừng đông nữa mà nó đã sáng thật sáng và cứ thế cứ thế cứ thế nó như cái đồng hồ vậy đó. cái thời gian nó như cái đồng hồ đó. khi mình chú ý vào thì mình nghĩ à thế nó lâu chứ sự thật ra nó vẫn thời gian nó vẫn đi qua như vậy ở trong cuộc đời này cái chuyện vui chuyện buồn gì thì rồi nó cũng sẽ đi qua bởi vì cảm thọ là vô thường cho nên chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta hăng sai khi chúng ta say men chiến thắng hay chúng ta buồn bã thất vọng đau khổ nợ nần mất mát tiền bạc tâm tư tình cảm thì chúng ta tuyệt vọng chúng ta nghĩ rằng không có thể thoát qua khỏi cái khổ nạn này nhưng quả thật cũng đi qua rồi quý hay người thân ly biệt người thân chúng ta mất mát cha mẹ ông bà vợ chồng con cái chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã đã tắt đi chúng ta đã dứt đi không còn cái chỗ nương tựa hay không còn còn một cái niềm vui hay không còn một chỗ dựa hay không còn hay không còn người ấy nữa thì chúng ta sẽ không sống được chúng ta sẽ không tồn tại được nhưng rồi cũng qua bởi vì sao vậy bởi vì đó là cảm thọ vui buồn cảm thọ khổ cảm thọ ưu rồi nó quay trở về nó phải bình trở lại với một người mà bị một cái bệnh nan y tuyệt vọng tuyệt đối rồi chúng ta nghĩ rằng là những người đó luôn luôn bị cảm giác đau à đúng đau nhưng có một lúc nó tự nó sẽ cái gì cái cảm thọ xả nó nó xen vào hay có cảm thọ vui cảm thọ hỷ nó xen vào có cảm thọ lạc nữa để nó đẩy đi cái gì đẩy đi một cái cái cảm thọ u cảm thọ khổ đó cái sự thật cho nên một là nhưng chị đau quá người ta rơi vào hôn mê rơi vào bất tỉnh luôn tức là chúng ta gọi là xỉu luôn à thì đau quá thì xỉu luôn thì đó cũng là một cái cái cái, cái cảm giác nó thay đổi nó đau quá chịu không nổi dạ yeah. rồi lúc đó thì nó quân bình nó vào một cái xã thì nó nhẹ nhàng chứ còn mình đau lúc nào cũng đau đớn hết trơn là nó đau nhiều chứ không phải là cả ngày đau hết không có chuyện đó không có giờ nếu nghe tâm phàm phu cả ngày đều lạc cả ngày đều đều đau chứ không phải vậy bởi vì người ta nói rằng người giàu cũng khóc chắc chắn người giàu phải khóc người nghèo cũng khóc người giàu cũng khóc mà cái khóc của hai cái cái cảm cảm giác đó nó khác nhau người giàu người ta không khóc vì vì cái tiền của tài sản nhưng người ta khóc vì vì cái sự mất mát khổ đau của tinh thần chắc chắn phải có chắc chắn phải có nó là như thế mà khi mà một người là tỉnh thức khi một người hiểu biết được thì tất cả mọi chuyện xem như nó nó không có gì gọi là mệt mỏi cũng như khi chúng ta đêm chúng ta thức cái chúng ta lo lắng trằn trọc ba cái chuyện công ăn việc làm nợ nần vợ chồng con cái tâm tư tình cảm gì nếu như chúng ta suy nghĩ như vậy mà chúng ta hãy suy nghĩ rằng tất cả đều là vô duyên đều là do nghiệp quả và cái duyên nó được thua mất còn gì do cái duyên nó còn là còn mà nó mất là mất và nó được là được nó mất là mất cái gì cũng vậy chúng ta hay bị một cái tức là chúng ta muốn luôn luôn muốn là chúng ta nắm được một cái biểu số an toàn một cái cái cái luôn luôn muốn cầm nắm một cái gì đó chắc chắn để tự tâm của mình là cảm thấy nó, nó ăn ngon ngủ yên nhưng sự thật ra nếu chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta không bao giờ được mà nếu như chúng ta hiểu biết về Phật pháp đó thì nó hay hiểu biết, về nhân quả nếu như có phước thì nó sẽ hiện hữu nó sẽ còn tồn tại nếu như hết phước thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị mất hay chúng ta không thành tựu được chúng ta không đạt được nhờ cái sự hiểu biết về nhân quả nhờ sự hiểu biết về cái sự suy quán như vị tỳ kheo này nhìn thấy cái lửa rừng nó đang cháy cháy nó nó cháy lan như vậy nếu như mình dùng cái tệ quán là một cái ngọn lửa để thiêu đốt phiền não nó cũng chính là một một cái chuyện khéo léo qua cũng vậy chúng ta phải sự suy quán tất cả trong cuộc đời này là nhân quả nhân duyên hết được thua mất còn thành bại đều là nhân quả sinh diệt hết rồi sự thật một cách nữa là chính chúng ta mong cầu mong ước quá nhiều chứ sự thật ra lẽ ra chúng ta phải có một cái cái sự nhẹ nhàng hơn lẽ ra chúng ta phải có một cái sự giảm chế hơn nhưng vì cái lòng tham của con người cứ chất đầy chất đầy mà nó không bao giờ dừng lại khi chúng ta hiểu khi chúng ta biết được thì kính thưa quý vị đây chính là một cái sự tu tập nó hết sức là hết sức là an lành nhiều khi á, nhiều việc quá nhưng nghĩ thôi kệ cứ làm đi cứ từ từ cứ làm từng việc từng việc đi chứ nhiều việc quá rồi sao mình biết làm cái nào trước cái đầu sau đây thì chúng tôi nói cái việc nào trước mắt thì cứ chu toàn việc đó nó cũng tốt hơn thì cũng vậy pháp Phật dạy thí dụ bây giờ dạy chúng ta tu được à, lấy cái đề mục thân quán được hay hoặc là là chúng ta ngồi ở nơi nào đó nó thuận tiện nhưng chúng ta không thể có cái đề mục của thân quán chúng ta có thể có đề mục của thọ quán của tâm quán và của pháp quán những gì chúng tôi nói đó chính là hay hoặc là vị tí kheo này có sự xứ quán như vậy đó chính là đề mục của của pháp quán niệm xứ đó chứ quán về cái sự vô thường khổ não vô ngã hay về cái sự khổ đau của sắc và tưởng hành và thức quẩn này hay hay quán về cái khổ hay có những vị tỳ kheo khi trong cái khi mà giờ phút mà mà mà, mà bị bị có con cọp nó cắn á bị ấy quán về cái khổ đau của thân xác này quán khổ đó quý vị vậy cũng chứng chứng đắc thánh quả đây chính là một cái tu mà chúng ta phải biết chuyển hóa chính là một sự mà chúng tôi thường nói cái từ, từ thực nghiệm đó tức là mình dùng cái pháp quán đó và nó chính là một cái là một cái là một cái cho chính chúng ta à, tu tập để chúng ta tôi luyện để chúng ta sẽ sẽ rất là mạnh mẽ ở trong cuộc đời này bởi vì cái việc gì cũng vậy cái gọi là đắc ná mà cái tức hạng của của anicca của dukkha của anatta của vô thường của khổ não của vô ngã là luôn luôn xảy ra đối với chính ta tại ta không không không đối diện nó nhìn thấy nó chứ nó đã xuất hiện trước mắt mình và một cách liên tục liên tục bằng một cái hình thái của uh, của nhân của nhân sinh của vũ trụ này của tất cả vạn vật nó đều là một hình thái của của chúng ta có thể nhìn cái đó để mà chúng ta tu dạ cho nên nhiều khi ta nói ừ tu như mặt đất hay tu như mặt nước à, rồi tu như coi như là là à, Ừ. thấy cái lửa mà để chúng ta biết và chúng ta tu rồi thấy cái cái cái nóng cái lạnh à, vân vân cái đối cái khác thì tất cả mọi thứ đều là hình thái đều là một cái à, cái lý tu mà chúng ta biết chuyển hóa nó mà chúng ta biết biết sắp xếp và chúng ta biết chọn lựa đó chính là một con người à, có một cái ý niệm tu tập tốt đẹp nó như là một cái quyền phép mà chúng ta phải công phu luyện tập đến khi chúng ta vận hành nó thì nó rất là dễ dàng cho nên trong cuộc sống tu chúng ta đừng thiết lập quá nhiều cái hình thái phải tu như thế này phải tu như thế kia mà chúng ta phải luôn luôn biết rằng rồi tất cả ở trên cuộc đời này phải chia lìa sự vật người ta thương ta yêu ta vừa lòng rồi trong cuộc đời này chỉ là gặp gỡ nhau là nhân quả nhân duyên gặp ở kiếp này thôi ở quán trò cuộc đời này rồi mỗi người ra đi với cái nghiệp riêng gặp nhau ở đây là cha mẹ vợ chồng con cái anh chị gì đã giai ở trong cuộc đời này nhưng đó chỉ là một cái nhân duyên hội tụ một cái nhân duyên chứ rồi rồi tương lai gặp lại và có thể sẽ không không dập sẽ khó bao giờ gặp lại vân vân điều là do nhân quả điều là do một cái À, à, cái sự kết hợp từ tiền thân mà hôm nay à, chúng ta à, có mặt nơi đây cũng như cái nhân duyên hôm nay giờ này sẽ không có có hòa thượng tề siêu không có hòa thượng giác đẳng mà có chúng tôi với thượng tọa pháp tân cũng chính là cái nhân duyên của chúng tôi với thượng tọa pháp tân đảm trách ngay lúc này và quý vị nghe ngay lúc này giữa tôi và thượng tọa pháp tân là như vậy thì Ờ, chúng tôi xin có đôi điều để à, gọi là xuyên qua cái câu pháp cú à, này câu pháp cú đầu này mà chúng tôi giảng dạ xin à, kết thúc ừ, cái câu ừ, cái cái cái cái một cái hết thổi tiếp tục của hòa thượng tự siêu và tiếp theo mời kính thỉnh cung thỉnh thượng tọa pháp tân tiếp tục chương trình và chính ngày kết thúc rung luôn dạ, nam mô phật Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. À, kính đảnh lễ ân Đức Phật Pháp Tăng. Kính đảnh lễ à, Thượng tọa Tề Quyền, Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri cũng chưa tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Để à, tiếp theo lời của Thượng tọa Tề Quyền cũng như là cái bài học hôm nay đó. Cái bài học hôm nay chúng ta học hai câu pháp cú số 31 và 32 ở trong phẩm ờ, phóng vật không phóng vật thì ở đây đó thì ờ, chúng ta thấy rằng ờ, cái câu gọi là vui thích không phóng vật tỷ kheo sợ phóng vật không thể bị thối đọa nhất định gần niết bàn có một điều đó là đời sống tu hành của tất cả chúng ta đó cái điều mà gọi là không dễ vui đó rất là quan trọng chữ ờ, appamado tức là không dễ vui appamado sự không dễ vui ở đây đó thì ờ, chúng ta cũng biết đó là có cái nghĩa là mình mình mình không có mình quên đừng có quên cái phận sự của mình và cái việc làm chuyên biệt của một cái đời sống tu hành không phóng dật tức là mình biết cái phận sự của mình là một cái người tu một người mà gọi là trao dồi cái tâm của mình ở trong mọi hoàn cảnh cũng đời một ờ, sự việc xảy ra đó nhưng mà cái người mà có dễ vui hay hoặc là cái người không khó khéo, không có khéo tác ý đấy tức là ayoniso manasikara tức là không khéo tác ý mình nhìn cái sự vật thì phiền não nó sanh khởi lên do không khéo tác ý ừ. đặc biệt là khi một người mà nói rằng là sống mà mình dễ vui đó thì rõ ràng là quên cái cái phận sự của mình cái phận sự của mình khi mà quên phận sự thì ờ, nhiều khi ờ, sống bị ờ, tâm bị phóng dật trao động theo trần cảnh trao à, động theo trần cảnh thế từ đó đó là phiền não cũng từ đó mà sanh lên chúng ta biết rằng ở trong mỗi chúng ta mỗi người phàm phu đó, thì rõ ràng là có lửa tham lửa sân lửa si à. những cái lửa đó được xem như là phiền não à. cho nên là khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh mà không khéo tác ý đó không có tu tập đó thì ờ, phiền não nó thể từ đó nó sanh khởi lên thí dụ như ờ, chúng ta gặp một cái cảnh nào đó qua mắt thấy tai nghe thì ờ, tham nó sanh khởi lên hoặc là do mà mắt thấy tai nghe sự xúc chạm của mình mà sân tâm sanh khởi lên cho nên nó phiền não cũng từ giờ đó sáu căn thì sẽ là tiếp xúc với sáu trần mắt tai mũi lưỡi thân và ý của chúng ta à, tiếp xúc với các cái trần cảnh đó là cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc và cảnh pháp cho nên nó phiền não từ đó nó sanh lên nhưng mà một người ở đây đó là sống không phóng dật một vị tỷ kheo sống không phóng dật và vui thích trong cái việc sống không phóng dật người ta có thể ờ, có một điều đó là tâm mình mà không có không có thu thúc đó không có kiềm chế đó thì nó bị chạy ờ, theo trần cảnh chạy theo trần cảnh rồi ờ, chúng ta biết rằng à, đối với các dục đó thì khi mà tâm chạy theo các dục theo các cái trần cảnh đó, thì nó như là một sự nóng đốt nó như là một sự thiêu đốt nhưng mà một người mà khi mà tâm mà có điều phục được mình vui thích trong cái sự điều phục vui thích trong cái sự không có phóng dật yeah. Dạ. vui thích không có sự phóng à, tâm không có phóng dật thì lúc đó đó cái niềm vui của của của cái người đó đó cái vị hành giả đó, đó thì phải nói là cái niềm vui đó là niềm vui hỷ lạc ở tự nội tâm chứ không phải từ ở bên ngoài không phải do mắt thấy không phải do tai nghe không phải do mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm mà người ta thấy đó là khả ái khả lạc khả hỷ vân vân rồi từ đó phiền não sinh khởi lên nhưng mà một người mà không có phóng dật thì lúc bấy giờ cái tâm của vị hành giả vị đó chuyên tâm vào trong một cái đề mục mà mình đang gắn tâm chúng ta thấy một điều đó là mình để ý một điều đó là trong một ngày đó 24 tiếng đồng hồ đó thì ờ, nếu chúng ta không có cái sự thu thúc ờ, đối với các căn của mình ờ, không có cái sự vui thích trong cái sự không phóng dật đấy thì rõ ràng là chúng ta bị chi phối bởi tham sân si rất là nhiều tham sân si rất là nhiều như vậy thì à, ở đây đó cái nhiệm vụ của cái người tu à, giống như mình nói là sự không phóng dật à, sự không dễ vui tức là mình không có quên cái phận sự của mình là chuyên tâm việc theo dõi cái tâm của mình để tâm cái để cái tâm mình vào ở trong cái đề mục đặc biệt là thiền chỉ hoặc là thiền quán ừ. mình định tâm nó cũng là tốt nha yeah. trụ tâm trên một đề mục cũng là tốt bởi vì à, chúng ta thấy rằng là trong cái sự khao khát của tham trong cái sự khao khát của sân thì rõ ràng là tâm nó luôn luôn trong một trạng thái cháy bỏng trong một trạng thái khao khát trong một cái trạng thái nóng đốt từ ở cái lửa tham từ cái lửa sân nhưng mà một người có cái sự thu thúc đó thì mình thấy rằng à, chính cái tâm của mình có cái sự thu thúc như vậy đó thì mình sẽ có được cái sự an lạc có được sự an lạc mà mình phải vui thích với những điều đó cũng có một cái câu pháp cú khác đó Phật có dạy rằng à, vị tỷ kheo mến pháp tâm tư hàng niệm pháp sẽ không rời chánh pháp tức là mình thích mình mến mình quan hỷ ở trong cái việc tịnh lạc đó ừ, trong cái việc tịnh lạc đó. bởi vì à, như chúng ta biết rằng là nhiều khi với một cái tâm bình thường thì à, chúng ta dễ bị chi phối bởi các dục bị các dục bởi dục cho nên là phiền não nó sanh khởi lên nhưng mà một người có cái sự thu thúc đó thì họ nhìn được biết được cái tâm của cái họ cái vị hành giả biết được cái tâm của mình gắn cái tâm của mình vào ở trong đề mục hay là đời sống có chánh niệm tức là mình biết mình đang theo dõi cái đề mục gì hay hoặc là mình chánh niệm tỉnh giác mình ghi nhận biết rõ cái tâm của mình đang theo dõi cái đề mục nào đó và chính cái đó đó là một cái sự bám sát nhiều khi chúng ta thấy rằng là khi mà mình ờ, mình mình ngồi thiền á à, quý vị thấy rằng mình ngồi thiền đó thì cái tâm của mình nó bị trao ờ, động phóng dật không ngồi thôi à, nếu mà chúng ta không giữ tâm vào trong đề mục không theo dõi không có chánh niệm thì rõ ràng là chúng ta không thấy cái tâm của chúng ta nó trao động như thế nào đâu nhưng mà bây giờ mình đặt cái tâm mình vào trong một cái đề mục rồi đó thì chúng ta mới thấy rằng cái sự lăng tăng cái sự trao đạo của tự nội tâm phát xuất từ ở cái sự phóng dật đấy chúng ta mới thấy nó nhiều giống như là bây giờ mình ngồi thiền đây bình thường mình sinh hoạt mình làm việc vậy này. ít có khi nào mà mình mình mình để tâm gì những cái cảnh vật ở bên ngoài ha à, mình à, ít có để tâm tới nhưng mà khi mà cái tâm của mình nó ừ, mình gom tâm vào trong một cái đề mục thì chưa có gom tâm vào trong một đề mục đó, thì cái tâm của mình nào là cảnh sắc nào là cảnh thinh nào là cảnh khí cảnh vị cảnh xúc cảnh pháp nó trạng lại làm cho mình không thể nào mà mình à, ghi nhận được nhưng chính vì cái cái chuyện mà cái việc mà mình mình mình không ghi nhận mình không biết rõ được không định tâm được đó thì cái tâm của mình nó tán loạn nó tán loạn do vậy thì cái người mà vui thích ở trong cái đời sống trong các cái à, cái tiêu chí gọi là chánh pháp đó ở trong kinh tăng chi có nêu đó là tự mình đặt lại mình mình hỏi lại mình coi mình có thích, thích cái đời sống độc cư hay không ừ. độc cư ở đây không có hiểu thôi hoàn toàn trong cái nghĩa đen là chúng ta ở nơi thanh văn mà độc cư ở đây cũng có nghĩa là nó còn có một cái nghĩa nữa là tâm mình thích cái chỗ vắng lặng hay không hay là mình cứ rong rủi ờ, phóng dật ờ, rong rủi theo các cái trần cảnh như vậy thì cái sự khao khát đó nó trong một cái trạng thái lo sợ trong một trạng thái trao đảo ờ, trong một trạng thái âu lo rất là nhiều từ ở cái tâm hướng về các cái trần cảnh ờ, tâm phóng dật cho nên chính vì cái người mà một vị hành giả mà vui thích ở trong cái cái việc mà không giật đó, thì vị tỷ kheo bởi vì mình thấy rằng chính cái sự phóng dật á nó tà hại nó tà hại rất là nhiều nó gây ra cái mối nguy hại rất là nhiều bởi vì sao khi mà tâm phóng vật mình hướng đến dục tham hướng đến sân hận hướng đến si mê hướng đến tà kiến hướng đến ngã mạn rất là nhiều rất là nhiều cho nên là cái tâm mà một vị tỳ kheo sợ cái sự phóng vật do cái sự phóng vật đó, đó mà mình phải khổ đau ở hiện tại do cái sự phóng vật đó đó mà mình phải khổ đau trong luân hồi trong luân hồi cho nên là các bậc thánh thì các ngài có cái sự tịnh lạc của các ngài khi mà các ngài có sự tịnh lạc thì dù gì đi nữa có thay đổi gì đi nữa thì tâm các ngài cũng vẫn vững vững vàng vững vàng trong mọi cái hoàn cảnh nhưng mà với một cái tâm phàm phu thì dễ bị bị thay đổi mình với cái đời sống tu tập đó thì mình quan hỷ ở trong cái thiện pháp đặc biệt là thiện pháp mà gọi là cái pháp mà gọi là không phóng dật mình phải thích thú ở trong cái sự không phóng dật chúng ta lưng chừng nửa chừng của cái này nửa chừng cái kia đó thì tâm của mình không thể nào an tịnh được có lúc thì mình muốn gom tâm vào ở trong một đề mục có khi thì mình lại muốn phan duyên theo trần cảnh giữa hai cái đó giữa cái phóng vật và một một cái một và một một cái là an tĩnh nội tâm chúng ta giữa phân dân hai cái đó và chúng ta không không có thể nào có cái nhiệt quyết mà uh, làm một cách rốt ráo cho nên chúng ta cũng khó đi đến một cái sự rốt ráo đó là tâm tịnh lạc được tâm tịnh lạc được cho nên cái nguy hại nhất á, là cái người phóng dật mà vẫn vui thích trong cái sự phóng dật thì rõ ràng là gây đến cái đời sống thối đỏ rất là nhiều chúng ta không nói cái thời gian để đo để xem như là thước đo của đời sống tu hành của mình mà ở đây cái thước đo đó tức là cái cái đời sống đạo hạnh của mình từ cái giới định tuệ mình có hay không chứ không nói là thời gian à, khi mà có giới có định có tuệ tốt thì cái việc tu hành của mình nó cái sự tiến bộ có cái sự tiến bộ còn khi mà mình ờ, mình không có kiềm chế không có thu thúc đối với thân khẩu ý của mình trong đó có cái tâm của mình á thì cái tâm của mình nó phóng dật rất là nhiều và do phóng dật như vậy cái đời sống của mình ờ, tu nhưng mà nó có thể dẫn đến cái thối đọ mình nghĩ rằng cái sự thối đọ đó, đó nó không là gì nhưng mà lâu ngày chày tháng đó, thì nó sẽ trở thành cái mối nguy hại rất là lớn đối với một người một người tu hành cho nên là à, chúng tôi nghĩ rằng cái sự tịnh tâm ừ, dù là mình à, đặt tâm mình vào ở trong một cái đề mục đặc biệt là mình vui thích trong cái sự không phóng vật à, mà mình thấy sợ hãi ở trong cái sự phóng vật bởi vì do cái phóng vật này nó tàn hại rất là nhiều gây cho mình bất an trong đời sống này bất an trong đời sống này khi mà mình phóng dật á, thì nhiều cái để mà mình lo âu lắm nhà dạ, yeah, mình lo âu lắm nhà dạ. yeah. bởi vì thâm theo các dục quay cuồng à, theo các dục quay cuồng mà à, cái tâm của mình này nhưng mà khi mà mình thấy cái sự sợ hãi của cái sự phóng dật đó thì rõ ràng là mình có cái sự kiểm thúc mình phải thấy sợ hãi như vậy cho nên là mình lo mình kiểm thúc tâm mình giữ tâm mình giữ tâm mình ở trong một cái đề mục với cái sự trụ tâm trên đề mục hay là giữ cái tâm của mình bằng cái sự chánh niệm tức là sự ghi nhận biết rõ sự sanh diệt của của thân và tâm này để chi để là mình thấy rõ rằng ngũ quẩn trong sắc thọ tưởng hành thức nó vốn là không có cái gì bền vững chúng ta thường có một cái ngã chấp và cho do cái ngã chấp do cái tha mái cho nên dẫn đến cái ngã chấp cái ngã chấp ở đây đó là tham ái với tự thân của mình tham ái với cái ngũ quẩn của mình là tham ái đó cho nên nó dẫn đến cái ngã chấp mà chúng ta thường nói đó là là là là tôi thấy tôi nghe tôi ngửi tôi nếm tôi đụng tôi suy tư à, tôi tôi buồn tôi vui cái tôi đó đó nó gắn liền ở trong cái cái quan niệm suy nghĩ của chính mình mà nó gắn liền với trong giới sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn này cho nên là với một cái người mà có chánh niệm thì thấy rõ rằng cái sự sanh diệt của danh và sắc này hay là ngũ quẩn này đó, nó vốn là sự thay đổi thấy được sự thay đổi sự vô thường sự bức bách của sự khổ và cái tính rỗng không tức là không có cái tự ngã ở trong đó thì lúc đó chúng ta mới thật sự là đoạn mới mới mới diệt trừ được cái ngã chấp diệt trừ được cái tha mái như là các bậc thánh như là các bậc thánh cho nên ở đây đó cái quan trọng là cái việc mà một người không có bị phóng dật và mình phải vui thích trong cái sự không phóng dật chứ không phải là mình vui thích trong sự phóng dật bởi vì mình vui thích trong phóng dật là, là tâm của mình À, tâm của mình là bị rong rủi ở trong các cái trần cảnh à, nhưng mà một người mà vui thích trong sự không phóng vật đó bởi vì họ thấy được cái sự nguy hại khi mà cái tâm phóng vật nó khởi lên thì phiền não từ đó nó khởi lên làm cho mình lo toan khổ sầu ờ, buồn lị nó đủ thứ chuyện trên đời trong cái tính chất nó là sự khao khát khao khát của tham ái dạ, khao khát của tham ái đốt nóng của sân hận khao khát của tha mái và đốt nóng của sân hận á. cho nên là mình thấy cái mối nguy hại đó và vì vậy cho nên là cái người mà không sợ hãi đó thì cái người đó mới thực sự là là là là ngăn chặn đi cái sự thối đọa trong đời sống và cái người mà sợ hãi cái sự phóng dật đó thì cái người đó mới thấy rằng cái đời sống tu hành của mình có thể dễ dàng đi đến cái sự an lạc đặc biệt là chứng đắc về niết bàn thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái À, cái câu pháp cú số 32 theo thứ tự và số 12 ở trong phẩm phóng không phóng vật này mà khi nãy hòa thượng tệ siêu đã, đã giảng chúng tôi cùng thượng tọa tệ quyền chia sẻ tiếp với cái thời gian à, thượng tọa tệ quyền đã nói về cái, cái câu đầu chúng tôi nói câu kế tiếp là câu số 32 đấy thì chúng tôi à, xin dứt lời ở đây cũng đã thấy hết giờ rồi à, bây giờ đó thì à, mời vị MC và lên có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và tri ân chư tôn đức một lần nữa chúng tôi xin à, đảnh lễ chư tôn đức kính chào đại chúng ở trong room kính chúc quý ngài và quý vị một ngày một đêm an lạc nam mô bút tha giá Sa thủ sa thủ lành thai con tu nữ như pháp xin thay mặt đại chúng đông lâm thành kính tri ân thượng tọa pháp tân thượng tọa tệ viện đã điền huyết và đúc kết đại học ngày hôm nay để chúng con được sự lợi ích ngày hiện tại và được sự an vui lâu dài một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân với ngài dạ con tri ân đại à, đức tề tri cho con biết được tín hiệu dạ cảm ơn cô quan nguyệt xa <coughs> thú xa thú lành thai con tu nữ như pháp you <coughs>